cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp này cho các bạn được xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những lỗ lớn phía sau á, và bên dưới bếp thì bên cửa hàng chúng tôi đã bọc lưới che chắn lại để tránh đi trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng của chúng tôi thì bếp này nó được xuất xưởng vào tháng 10 năm 2017 đây ở đây á, thì bếp được thiết kế á, chúng ta sẽ có sẵn bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn vệ sinh chùi rửa cũng như là có thể nướng rất là tiện lợi các bạn chỉ việc kéo ra như thế này và cho thực phẩm sắc sắc mỏng ở bên trên bị ờ, nướng đây và cho vào bên trong và công tắc để nướng thôi nó rất là tiện lợi các bạn không phải tốn thời gian và công sức để đốt lửa than đây đây thì chúng ta cũng mâm và vỉ bằng inox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 tiếp cho khóa ra đây công tắc thì vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để thay thế cho hai đáy nồi ở que cảm biến này đây nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga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 nhưng mà bù lại ưu điểm của nó thứ nhất là bếp này được xuất xứ từ Nhật các bạn sử dụng rất là bền nó cực kỳ là bền thứ hai là nó rất tiết kiệm ga và sử dụng rất là an toàn vì nó có que cảm biến thông minh ờ, tự nó có que cảm biến tự động khóa ga đó khi mà lửa tắt đó, nó nó sẽ chống rò rỉ ga phòng chống cháy nổ rất là an toàn còn ờ, còn sử dụng rất là tiết kiệm ga thì theo thực tế nếu mà một gia đình mà có bốn người á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 tiếp tự động khóa ra sau tính năng là nước cạn nồi đấy đây chúng ta khóa ra công tắc cái bộ mở bình thường đây thì như tôi đã nói vì bếp sử dụng rất là hao pin nên là sẽ có một số loại pin các bạn nên tránh sử dụng như là pin con ó pin con thỏ đây thì những loại pin này các bạn chỉ có thể sử dụng được khoảng từ 15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 khi mà các bạn sử dụng á thì các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị trên bếp đây khi mà đang sử dụng mà cái đèn hiển thị chớp tắt ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn nên cắm sạc vào hoặc là các bạn có thể chú ý lắng nghe vào cái nhịp đánh lửa của bếp đây đây khi mà các bạn nghe tiếng như đánh lửa mà nó nhỏ và chậm á thì cũng có nghĩa là pin nó yếu rồi thì các bạn cũng nên cắm sạc vào thì ở viên pin này á nó sẽ có cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi cũng làm dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể ờ, nhận biết khi mà các bạn mua bếp về nhà ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì khi mà các bạn lắp pin vào bên trong sử dụng á, thì các bạn hãy nhớ lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ hướng cực dương á, tức là dấu cộng ở đây ra phía bên ngoài và cực âm ở bên trong tức là pin á, nó sẽ nằm theo hướng như thế này đây tránh các trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được thứ hai á, là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin của chúng ta nên là các bạn hãy ờ, lưu ý cẩn thận cái điều này thì á để mà sử dụng khi ờ, lắp đi vào bên trong á, thì các bạn sẽ mượn một cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái lò xo này đây và phía trên đầu cực dương nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này các bạn sẽ móc cái lò xo này vào những cái lỗ này đây để chúng ta có thể cố định cái lò xo này lại để khi mà các bạn cho vào bên trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra trường hợp nó sẽ bung ra đây nếu sử dụng pin sạc hoạt động bình thường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 tiếp theo chọn thời gian ở đây tôi sẽ chỉnh 2 phút để thử các bạn xem đây thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á, thì chúng ta sẽ để một pin này trống các bạn sẽ pin ra bên ngoài hết thì khi mà các bạn sử dụng sử dụng cắm hẹn giờ á, thì chúng ta thấy pin ra ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng một cắm hẹn giờ này á, mà các bạn vẫn cái pin trong hộp pin đây thì khi mà hết thời gian nổ cắm á, thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện điều tiếp vào bên trong bếp khi mà các bạn sử dụng mâm á, và vị để nướng á, thì các bạn nên trong ít nước vào bên trong mâm hứng phía dưới đây để trong mà quá trình các bạn nướng á, thì cái hơi nước á, nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm các bạn á, nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi á, thì các bạn vệ sinh nó cũng sẽ được dễ dàng hơn